Trong những chiến tranh, tuy nhiên những con số thống kê về số lượng binh lính đã thiệt mạng tại đây được xem là báo động. Tuy nhiên, theo thông tin của những binh lính Mỹ tại Colombia, những sắc lệnh này chưa có hiệu lực lúc này. And the American government has posted over $70 million of reward money for any information leading to the capture of FARC leadership. The Colombian people frequently take to the streets to protest the FARC's brutal methods and to call for the end to the violence and for the release of hundreds of hostages. Although with its massive cocaine revenue, the FARC has been able to equip its army with the most modern weapons of any terrorist organization in the world. Chicago. Principal acquired. Flashpoint Bravo, what is your count? Chúng tôi đã thấy được đối tượng. We are minus two, three minutes of full count.

Chuyện có gì xảy ra vậy? Có chuyện gì thế hả? Chỉ là tai nạn thôi mà. Thôi cho qua đi, nâng cốc nào. Ừ. Còn một điều nữa chúng ta cần phải nâng cốc chúc mừng cho lần này chúng ta hoạt động trong quân đội. Cúcuta, Colombia. ¿Te computaste bien? Sí. Parece pajarito. Mamá. Mamá, aquí. A ver, a ver. ¿A cuánto? ¿Dónde? Bao nhiêu vậy? 900 peso. Nhìn này con yêu Thích không nào Có thể thằng bé sẽ trở thành nhạc sĩ giống như là ông nội của em vậy Không đâu, nó sẽ trở thành cầu thủ bóng đá tham dự vào World Cup chứ Đó là giấc mơ của anh, anh yêu ạ à. Nhưng tất nhiên, anh là bố nó Ai đã mua cho nó quả banh đầu tiên nào là anh Mazurka mẹ thích món này ăn không con ừ, ừ. Để con đi đâu vậy? Bình tĩnh với em à Thằng bé không sao đâu thành thật chi vùng Tôi rất tiếc vì sự mất, mất mát của Những gì nhóm FARC tôi sẽ bắt họ trả nếu như cậu muốn Cậu hiểu chứ, nếu như cậu muốn Thank you. te juro por mi Dios, que mi alma está. Chào buổi sáng, chào buổi sáng Mọi việc thế nào rồi? Bọn tôi vừa nhận được sắc lệnh có lẽ sẽ có một cuộc chiến tại Datu. Tôi cần đến đó xem xét. Nào, đi theo tôi, Son. Tình hình tại Colombia như thế nào? Tình hình có chút biến chuyển, tuy nhiên vẫn còn rất nguy hiểm. Chúng ta đã cố gắng kiểm soát hết được tình hình, tuy nhiên điều này không phải là dễ. Vậy thì cái này sẽ làm cậu quan tâm. Nhiều cán bộ vụ nổ tại một khách sạn đã cướp đi một tính mạng. Của hai người đó chính là vợ con của một trung úy cảnh sát Colombia. Tôi cần cậu điều tra vụ việc này. Đã biết chứng lại chưa hả? Theo thông tin của nhóm FARC, tôi hiểu rồi. Chúng ta được biết nhóm khủng bố tại Colombia thường trụ trú ngụ tại những nơi rừng sâu như thế này. Đây là nơi được xác định một tháng trước, còn vị trí này là mới hôm qua. Chúng ta sẽ phải xâm nhập vào đây. Vậy là chúng ta sẽ vào nơi rừng sâu này à? Chính xác, việc này đã được lên kế hoạch. Mọi người chuẩn bị chúng ta sẽ xuất vào sáng ngày mai. Nên nhớ không được chủ quan. Wait, wait, wait, you say tomorrow morning? Điền Quynh đọc tài liệu trước nha Lại đọc tài liệu nữa sao Cũng giống như các buổi cắm trại bên ngoài mà Không có lựa chọn nào đâu Chính xác nó nguy hiểm hơn gấp 10 lần Không phải chuyện đùa <clears throat> Có câu hỏi nào nữa um, không Chúng là lính biệt động mà Chính xác là lính đồng ngũ của phía kẻ thù Chúng tự lập nên một đội quân và đi đánh bơm các khu trong quân đội vì vậy chúng đã khá lỗi trong ngụy trang Được rồi chứ Nhớ có mặt ngày mai lúc 7 giờ <coughs> Tôi xin phép xin trễ một chút Bởi vì tới nay tôi có việc quan trọng Hôm nay tôi chưa làm xong Vì vậy lý do được cấp chấp nhận Theo trí nhớ của tôi cho biết là chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ something about me almost tackling you to get you from ringing that bell at the end of Bud's <laughs> train. Okay? Who's dragged Như vậy cậu không được chấp nhận hiểu chứ. Hãy tuân theo mọi người đi. Được rồi. Ý anh là cả anh cũng không được ngoại lệ chứ gì. Tôi cũng giống anh thôi. Nghe thật là tức đi. Gặp lại các cậu nha. Oh, Tạm biệt đội trưởng. các cậu sẽ được vận chuyển đến vùng mới theo tạo được 38 này của Colombia. Sau đó thì các cậu di chuyển đến đây, có thể bọn chúng đang co cụm lại tại đây. Nhớ là phải đến bất ngờ. Sau đó quay gì đi, thời điểm tập trung đi, máy bay sẽ chờ sẵn. Chở sẵn ở đây, nếu có gì phải thông báo ngay. Được rồi, nhớ sao mệnh lệnh đi. We are entering drop zone. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp đến địa điểm rồi. Sẵn sàng để chết. Green light, green light. Đưa đây cho tớ nè Cẩn thận đi Get on Stingray insertion screen and route to target. Chúng tôi đang phát liên lạc. Có thông tin báo tôi ngay. Dân tôi ngay. Hi, Commander. Tuy gà chúng tôi chưa kết nối được. Chờ chút, có lẽ họ đang chuẩn bị. Thông tin cho chưa biết vị trí chính xác. US Embassy Liaison. Visuals coming up now, sir. Tôi bắt được liên lạc rồi thế gà. Có vẻ như họ đang trên thượng nguồn. Anh chắc chắn là chiến dịch này là đúng không? and you will devastate our anti-drug relations. Cô yên tâm đi, họ đều trải qua rất nhiều cuộc chiến rồi. Không có gì ngăn được chân họ đâu. He set up the factory bombings in Bogota, and he's got a handler. Mm. Codename, uh, Tôi không làm thì tên đầu sỏ của chúng là Deacon. Quan sát bên trái đi Có kẻ địch To bảy, có chừng 等等的 Đến lúc làm việc rồi Render it in up. Repeat. Repeat. In up. Mm-hmm. Chắc họ đã vượt qua được rồi. Right, looks like we're losing the satellite, sir. Tín hiệu bị diễu thưa ngài. Kêu họ quay lại đi. It, sir, Không kịp rồi thưa ngài. Không thể thấy được. Kiểm tra ngay. Turn starboard. Chúng ta đi thẳng theo hướng 38 độ Nhớ cẩn thận dưới chân đi Chính là vị trí này, Kevin Còn lên trinh sát đi Tuân lệnh Spectra is on and recording. Đến nơi rồi. Tôi đem từ trường đi. Cắt từ dưới lên đi. Bao lên. Bọn mình chỉ làm hai, một dòng qua trái, một dòng qua phải. Để tôi kiểm tra đã. Có tổng cộng là năm máy quét để xem đầu, có bốn khu chính. E có dễ được canh gác. No infrared trip lines, còn thông tin gì không? Bên trong có 25 thùng hợp, Bên ngoài có hai gã Có trang bị vũ khí Mở được rồi Cẩn thận, vào đi Được rồi Ti có chừng Có gã gần cậu đó Tuyệt rồi con sắp được hưởng nước trời rồi Cậu đến khu vực 17 đi, được Tôi sẽ theo sau là thuốc viện chúng sẽ được chuyển tới vùng giáp tranh của Colombia hay lắm một vụ lớn đi Tôi mắc kẹt rồi Bọn chúng ở khung hành chính đông quá Có lối nào ra không? Alvaro Phòng sao chúng đi tới chỗ 25 cái thùng cậu đừng lo Được rồi Tôi sẽ giải quyết chúng trước Pero yo no soy uno de esos. Yo no soy Đến lúc phải kết thúc bạo động, no kết thúc giết chóc. Chúng đã tiến Tây Ban Nha. Xem ra chúng đang họp hội nghị gì đó. Không thể để lịch sử bị quên lãng được. Chúng nói gì đó đến lịch sử, tôi chỉ biết thế thôi. Sao chúng ta có thể nghe mãi tiếng ầm ĩ của súng đạn được? Cái tuần đó tôi thấy toàn là dầu 15 thùng dầu thô Chúng chắc là dùng mục đích chạy động cơ Cả hai chuyến tiến. Những kẻ chiến đấu đến ngày xét xử Y la guerra

dónde salir. Hasta con el perímetro. Seguro que el americano está aquí. Đội một, tôi bị tấn công rồi. Đội một, tôi bị tấn công rồi. Đi mau đi mau He's not breathing. Who are these assholes? Nhanh lên bọn chúng đang đuổi theo kìa Không còn thời gian đâu Phải đánh lạc hướng bọn chúng thôi Chết tiệt tạm mất bản đồ oh, rồi Không ai được đi đâu cả Đi đâu rồi Chết tiệt Ta không ngờ được Được rồi Giờ chỗ này nghe đi Bao lên Tiếp tục đi, báo lên

Không được rồi, đi thôi Hắn còn sống Đưa hắn và bất cứ đồ đạc của hắn về căn cứ Bảo vệ Phương Tân Các cậu theo tôi chết tiệt thật, chúng ta vừa làm cái quá gì vậy? Còn đỡ hơn là bị giết ta vừa bỏ rơi Kavin rồi Trước tiên phải đến chỗ tập kết đã Chết tiệt bọn chúng Đi ban lên thôi

Kiểm tra băng thu hình từ máy camera của bọn chúng đi Tuyệt lắm Chính xác là thứ ta cần Là Sương Có vẻ tìm kiếm hơn là tôi đã đưa họ Tìm những người còn lại đi Bueno, let's go, vamos. Trên xe kia kìa, chết tiệt Hắn vào xe rồi oh, Chúng ta theo dấu chúng đi Ý hay đi chứng định câu gì bọn ta đang ở đây Hắn hướng tây có lẽ chúng đang về căn cứ giờ chúng ta phải chạy đua với chúng được tôi không sợ đâu Tốt. đi tôi đọc Anything? Có gì không hả? Chẳng có tín hiệu nào từ bọn họ Điện thoại hay tín hiệu hay bất cứ gì Xin lỗi thưa ngài không có tín hiệu gì cho thấy Họ quay lại đã 8 tiếng trôi qua rồi e Giữ tất cả mọi thứ cả bản nhìn đi Có lẽ là có lúc ta cần tới Ta không có thông tin Có lẽ có tai nạn gì rồi chứ. Cô đó cái gì vậy <laughs> Thông tin vừa cho biết được một Quân đội Colombia đã mở một đợt tấn công tàn quét khu rừng nhiệt đới. Tàu tấn của nước này đã phá được một tổ chức lớn buôn bán ma túy gọi tên là FA, FLA. There's a phone line. Có một ngôi làng Không có gì đâu Để tôi vào kiểm tra Tôi sẽ ở ngoài này Big cover, bogey at 2 o'clock. Này bọn chúng tới đấy, Đi mau lên was rush hour. Sir, you got a call here. It's collect. Chúng ta có điện thoại, nhưng đã lắm. Hello. Alo. Tôi Romeo thuộc biệt đội 17. Xin được nói chuyện. Alpha Stingray. Được rồi, tôi muốn chắc chắn hơn. Hãy nói mật mã ra nghe nào. Trời cho nguy hiểm, không thử. Say again we were engaged. They're waiting for us. Guerrillas took out some kind of secret peace talk. Chúng tôi bị bọn quân đội Colombia tấn công Chết tiệt, bao nhiêu người còn sống vậy Đại chú. tắt đường dây, chỉ mình tương gia thôi Được rồi, Sơn Mọi việc sao rồi Chúng tôi đã cố gắng, bọn họ đã tóm được Kevin Cảnh xác nhận có bao nhiêu người còn sống Còn ba người Hiện tại các anh đang ở đâu uh, Tôi đang theo bọn nó để cứu Kevin anh không được quay lại đó Quá nguy hiểm Hãy trở về ngay theo lệnh Nhưng cậu cái viên Không còn việc của anh ở đó nữa Về ngay Tôi đã mất hai đồng đội rồi Tôi không muốn mất thêm nữa Anh nghe rõ chưa Chân Thưa ngài Đang tìm cách đến vị trí 190 Chúng tôi sẽ đợi đó Cứ nghe trực thăng đến đi Sao rồi? Không có kết quả Đi thôi Đừng trói hắn như thế chứ, đồng ngu Trói tay hắn phía sau để hắn không bỏ trốn được Đưa hắn vào phòng đi Vậy bắt đầu nào Smile for the camera. You and your friends made quite a mess. Bạn của mày sẽ được nhìn thấy mày. So who Vậy thế, hãy diễn cảm đi. I'm looking for... Được rồi. Columbia. Ta tên Kevin. Jake. Jeffrey. Canada, chúng ta dò được tầng sống rồi. Phóng to lên thermal. Là họ đi. Bọn họ đang ở đâu gì? Chết tiệt thật. Dành lên, họ sắp tới rồi. Rớt, tôi đang ở đâu? Vậy giây nữa tôi đến chỗ tập kết rồi. Chúng ta thấy họ rồi Chúng ta có vấn đề Không đâu Lê Điền gió lớn quá Cậu tìm cách càng nhanh càng tốt What? But we had them on site, they're right here. Nhanh lên, nhanh lên nào. Chết tiệt. Bọn chúng. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Cứ quá gì vậy? Sao đã bay đi? Bọn chúng đã phong tỏa rồi. Ai? Lính Colombia. Cái quá gì vậy? Yenilediği katı. You better stop first. Cứ biết việc này là sao không? Ông luôn thích làm theo ý mình mà. Có gì làm cho hai người tôi gặp nguy hiểm đi. Có thật sự nghĩ cái gì hả? Tôi đang nghĩ ông nên sáng suốt. Bọn họ đang muốn là một vùng đất tự trị. Ít nhất cho đến lúc này họ đang chống lại nước Mỹ. Theo những thông tin vừa nhận được, một đoạn băng ghi hình từ Colombia đã được phát trên sóng truyền hình quân đội. Đây là camera của chúng ta. Và thông tin họ cung cấp những gì mà bọn họ triệt phá chính do những quân đội Mỹ đứng đầu. Giờ đây là một đoạn băng ghi hình kẻ đã thực hiện hành vi này. Và có thể nói đó đang trở thành một cuộc chấn động tại đất nước này. Thế đấy, các nhân viên của ông đã không thể kiểm soát được tình hình. Không, tôi biết được đính của tôi. Điều này không đúng, không phải sự thật. Carl Dobbs, CIA. Chúng tôi từ CIA, thưa ngài, ngài có thể đi cùng chúng tôi được không? Tôi không có nghĩa vụ phải theo công. Chúng tôi đã được lệnh của tòa án, vì vậy, từ quý vị, nơi này đã bị phong tỏa toàn bộ. Are there any questions? Còn câu hỏi nào không? xin lỗi Đã không nói sớm là bữa tối Không được chuẩn bị Chúng tôi chỉ có thế này thôi Ông là ai hả? Ông cùng hội với họ không? Không Ông ở trong quân đội à? chứ các cười đã giết vợ và con tôi Ông dùng quân đội để trả thù lại Chính xác thì chính xác các người đã hỗ trợ tiền Cho bọn chúng để chống lại đất nước chúng tôi Ábreme. It's empty. Let's secure the site. Kiếm được gì không? Everyone went home for the night. Xem cậu cũng không tệ. Nếu ở nhà tớ sẽ chẳng mó tới bộ đồ thế này đâu. Tại sao họ lại bắt Kevin chứ? Dù gì hắn cũng có mục đích. Xem ông ta nói gì kìa. Oh, Su misión es evitar que continúen las pláticas de paz entre el gobierno de nuestra Colombia y la FARC. Họ nói chính những lính Mỹ đã thực hiện các hành vi mua bán và trao đổi ma túy. Mẹ kiếp, cái gói gì vậy? Đó chính là lý do tại sao chúng cần Kevin. Chính vì điều này, chính phủ Colombia đòi nước Mỹ phải trao trả quyền tự do dân chủ cho Colombia. Chúng ta không thể ngăn chặn được làn sóng bạo động đang xảy ra. Tại sao chứ? Nhờ Mỹ mà họ mới được thế này. Chẳng phải là Kevin sao? Tôi thấy rồi, cái tốt nhất là phải giải thoát được cho cậu ấy. Thử mở radio lên xem, để tớ. Chết tiệt, nghe chẳng rõ gì cả. Cố gắng đi. Maserati, Ferrari. Chỉ có đời Ferrari. Whoa, whoa, whoa, whoa, wait. This Đây, khoan đã. Nhìn đi. Gái này đi. Chính gã này trong đoạn băng tao quay. Được, nhưng hắn là ai? Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra Tôi công bố CIA dũng mũi vào chuyện của chúng ta Tôi biết kẻ nào đã thực hiện hành động này Sự thật là ta không thể làm gì Nhưng cô là người có quyền ở đây Hãy nghe tôi Ta cần làm rõ sự thật này Không phải lúc này đâu, thôi đâu Đây là một tình trạng khẩn cấp đi Tôi nhờ cô giúp mà Cortana. Yeah, I call your wife to get your number. Xin chào, tôi là Cindy. Là anh à? Mọi người ổn cả đấy chứ? What's your status? Oh, get everybody Chẳng ai báo với ông về chuyện gì sao? You know we didn't do this. You're being hurt to try. Tôi biết các cậu mà. Tôi hiểu các cậu không làm gì cả. Hmm. Chính bọn họ đã bắn. Không phải chúng tôi. Tốt lắm. Tôi chỉ cần điều đó. Tôi cũng đang gặp khó khăn. Bọn họ đang chiếm vào văn phòng của tôi Tôi hiểu mà Bọn họ luôn thế đi Chết tiệt, dưới này là các anh vẫn ổn Tôi cần các cậu hoạt động lúc này Chính xác muốn sao Trước hết cậu muốn gì Tôi cần theo dõi qua radio về cabin Được rồi, tôi hiểu 站住！注意点。 Sao rồi? Chỉ huy, chúng tôi tìm thấy khu vực chiếc xe jeep. Không có dấu hiệu của bọn chúng. Theo tôi tìm thấy thì bọn chúng ở phía đông, theo tọa độ 25 về hướng Tây Bắc. Chết tiệt, chúng canh phòng cẩn mật quá. Ah, chúng ta phải qua được ở đó. Không biết Kevin ở đâu nữa. Thấy cái gì không? Hình như kia có cái gì đó. Tôi thấy rồi. Có dấu hiệu Khá lắm anh bạn Có hai tên ở trên mái nhà Và khoảng năm tên ở dưới bơm trên xe thôi ngài Là bọn chúng đó Báo động mau Hết việc, Dương cầm đại cậu, mau lên đi Đi thôi nào Sure you alright? Chuyện quán gì vậy? Sao dừng ở đây chứ? Chúng ta biết phải làm gì ở đây rồi Đừng lo, ta phải đi thôi Nhưng đi đâu mới được Tìm bạn đi chứ lý nào Nói tôi nghe xem Được rồi, được rồi, được rồi mà Anh muốn gì? Nói xem Chuyện quá gì xảy ra à? Nếu như không, tao sẽ bắn đó Mày hiểu chứ? Tôi hiểu Việc chuyện với mọi người là sao? Có phải đây là một cái bẫy đúng không? Chính xác thì tôi không làm thế Nhưng chính bọn họ đã có ý thế want to see the U.S. out, completely out of South America. Then we need to do something about that. Ah. Who are the shooters? Vậy thật ra là sao? Ai đứng sau chuyện này? Chuyện này không phải thẩm quyền của tôi. Tôi không có ý kiến gì cả. We were set up, and you have to tell the media that. Cái gì cơ? Tôi biết là ông biết. Tôi đã xem báo cáo. Chính xác thì tôi phải chơi trò khăm thôi. Giờ thì bọn chuyện đã rồi. Đã quá trễ rồi. Wait. Nếu như cậu muốn biết ai Cho tôi số của cậu I'm gonna give you a number. You find anything. Khi tôi biết thông tin gì, tôi sẽ gọi lại cho cậu. It's the only thing that can stop this. Vámonos! Enseguida! Oh, Chết tiệt cái mùi như thế đi Không sao đâu Chuyện gì cũng bỏ nó đi mà Xin lỗi nhé uh, Cậu có tìm được thông tin gì không Chẳng được gì Hắn ta bảo hắn không biết Kevin Còn trong đó cậu tìm được gì Tôi chỉ biết là bọn họ dựng lên chuyện này Để hòng du khống cho nước Mỹ thôi Còn gì nữa không có lẽ họ sẽ dấy lên làn sóng chống Mỹ lan rộng. Đó là ý kiến rất là hay đi. And that'd be a great idea, except for the fact that the bastards fragged our phone. Right. Cậu có muốn quyền lợi của mình không? A vidpax. Yeah. Dân. Vâng. Yeah, the vidpax. Ta phải làm gì đó. Đúng, ta phải làm gì. Tốt hơn là tìm đường ra khỏi chỗ này trước đã. Let's get our gear. Fan 4. Chết tiệt thật, bọn Colombia đang đòi yêu sách với chính phủ về việc bồi thường thiệt hại. Tôi chỉ lo về lính của tôi lúc này thôi. Cách duy nhất lúc này là qua mặt xe da thôi. Không còn cách khác đâu. Đợi tôi tính đã. Stop! Chúng tôi cần ngay trực thăng để đưa họ về ngay lúc này. Chúng tôi sẽ làm. Được thôi, ngay khi tôi kiểm tra toàn bộ sự việc về họ, có dính dáng. Ông không thể làm thế, chuyện này là hoàn toàn đúng gì rất có thể bọn họ là kẻ đã vận chuyển các chất ma túy vào Colombia. Ông không thể làm thế được. Tôi cam đoan họ không thể là thực hiện việc này. Họ có gia đình và con cái. Ông không thể làm thế. Tôi hoàn toàn có quyền và bọn họ phải tuân theo tôi. Nhưng tôi thì không. Trong tình trạng này tôi vẫn là kẻ đứng đầu ở đây. Ông có thể đi được rồi. Ông mới nhớ cảnh chính xác điều ông nói đó. Chính xác. Ông còn nói chuyện gì nữa chứ? Còn ông, Commander, hãy coi chừng tôi. And I'd advise you to back off. Kevin, let me ask you, that fence is wired and hot and... Có dòng điện cao thế ở đó Cậu nghĩ ta sẽ coi được đó sao Tớ sẽ thử Cũng dễ thôi mà Cái quá dễ kia vậy Nhìn thử xem Xem như văn phòng chính. Còn bên trong kia hả Hình như là không có căn phòng hay sao ấy Wow. Yeah. Là cái giếng à? Có lẽ thế. Tại sao thế hả? Ta cần kiểm tra một chút chứ. Ta có thể vào bằng đường đó. Ta cũng nghĩ vậy.

was yesterday. yesterday. Yeah. Cậu sao kia Tới thì lối này anything. Cậu chú tôi chắc có chuyện gì với Sen rồi Đừng nói nữa Tôi cũng biết chứ cậu ta làm được rồi Được rồi Sẵn sàng chưa Momencie. Có chuyện giữa đó gì Vì sợ đây dơ quá Nó bị nghẹn máy lọc está bien. Xuống đây, cầm lấy đi Nào mật mã, cố lên chứ tay đi Coi chừng bên ngoài đi Got him. Good check. nothing here. What do Chết tiệt. Chẳng có gì ở đây cả. Cố lên đi. Chẳng làm được gì hết. có gì cơ? Không được sao? Mẹ kiếp. Oh, boys, Chúng về rồi Ta phải đi thôi Đi mau Giữ lấy Mở cổng ra mau Kiểm tra ngay Cậu cái bắn tỉa Sang mau đi Bọn chúng đi đọc tật, Mang từng cách đi thôi

Hay lắm, làm việc tốt lắm Chuyện quá quỷ gì xảy ra vậy? Sao chúng tôi ra khỏi trò chơi này đi? Uh, Hỏi họ là khi nào ta được về nhà? Cậu có biết tình hình tôi mà. Vậy còn chúng tôi thì sao? Đợi tôi một chút đã. Xin nào. Quả bom ở Colombia đã giết không những trẻ em, còn phụ nữ, và đó là người thân của một đứa tên là Alvaro. Phải, chính người ông nói lúc trước không? Chính xác là thế. Tôi không ngờ mọi việc lại đi xa đến vậy. Nhớ rằng những gì cậu nhìn, cậu thấy đều là những giá trị thật sự. Tôi đã từng huấn luyện họ. Vì vậy, họ sẽ không từ bỏ ý định giết cậu đâu. Anh ta nghĩ quả bơm đó do chúng ta giật dây thực hiện. Tôi sẽ cố để các cầu thoát khỏi Colombia. Cậu cố gắng đến được biên giới Cola, thì đến lúc kết thúc rồi. Tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa. Tôi có thể lấy điện thoại của anh được không? Ông có thể, nhưng tôi nói trước. Ông sẽ không thu được kết quả gì đâu. Và ông sẽ phải nói chuyện với Nhà Trắng. Xin lỗi, Nhớ tên tôi Chính xác tôi hoàn toàn hiểu ông Sao rồi hả Ta phải chơi tới cùng trò này Cảm ơn cô All right. Shut it down. All right, mission walkthrough. Split up in the jungle. Chúng ta lại phải vượt qua khu rừng này nữa. Greg had the overwatch. Chúng ta xem là trước đã. Greg radioed in our positions. Chúng ta đã làm theo kế hoạch, đúng chi tiết đúng right. không nào? Greg saw the black hats coming. Greg was watching the base through the Spectra. Yeah? Which wasn't with our gear in the barn, right? No, it wasn't. Oh, God. Vậy chuyện gì xảy ra? Yeah, would have got everything. Phải, tôi cũng đang đi. Uh, bad guys. Yeah. Gear up. Mọi việc sao rồi? Hoàn toàn ổn cả Ông chắc là làm theo lời tôi nói Chính xác mà Nếu thế ông sẽ được hưởng vị của mình Được rồi, tôi sẽ đến đó Tôi muốn chắc là anh phải giữ lời Nếu không, tôi không đảm bảo mọi việc suôn sẻ đâu Được rồi, hy vọng là thế Tiếp tục đi Chúng có thể ở đây Được rồi, nhìn đi Chúng ta còn bao lâu Khoảng một tiếng oh, Chết tiệt các cậu Ta có khách Cái gì cơ Đằng kia Mẹ kiếp Lại là chúng sao Chỉ còn một cách duy nhất là ra khỏi đây Ta không thể để lỡ cơ hội được Không còn cách nào khác đâu Cậu giữ cái kỹ này đi Nghĩ kỹ đi nhé, được rồi Ta phải cứu thôi Cậu biết cậu nói câu này bao lần rồi không Vì ta là anh em mà Được rồi Rambo. Tao cũng thích chơi trò này lắm. Rafael, ver, Dario. Muéveseme hacia el río. Me copian. Dario, Rafael, me copian. ¿Quién me copian. tao đi Mày là đồ khốn Mày muốn trả thù cho vợ con mày hả Được lắm Giờ đến lúc rồi Chết tiệt Lũ chúng mày Giết tao đi Không tao sẽ giết mày đó Đứng yên đó General Valez Carter

Ông đến làm gì? Nếu làm gì cho tôi, tôi sẽ tha cho các anh. Cái gì? Các anh bạn, giờ các anh quay lại Mỹ cũng đâu có đường thoát nào đâu. Cách tốt nhất là theo tôi. Về những người đã hy sinh ở khu trại đó thì sao? Những người ở đó đều là anh hùng. Chết tiệt, Ông lừa chúng tôi Những người bạn của tôi Bọn tôi không biết họ Căn cậu dẫn họ đi Nếu họ không chịu Gài bơm vào Coi như là họ bị trúng bơm Chết tiệt Ai vào được Chuyện này không đúng Thật sự người Mỹ không đặt bơm vào tòa nhà đó Mà chính là ông Là bị khống đó hả Giết hắn đi Không chính là hắn Hắn đã dùng anh như quân cờ kia Có phải không you. Chính là ông mà My wife. Vợ tôi My son. Con trai tôi Họ đã chết vì tôi làm bia thôi Họ đã được ở cùng nhau Ông đã giết họ Không Bọn Mỹ mới giết họ Chính bọn Mỹ là kẻ đứng sau điều đây Giờ giờ chúng ta đã thắng vì chúng ta đã chiếm lĩnh vực vùng đất chúng ta, chúng ta sẽ ngự trị tại nơi này. Và anh cũng thấy tự hào về điều này chứ. Không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa. Ah! <laughs> Ông có biết một người lính phải làm gì không? Phải chết cho đất nước Colombia à? Con dân đã chết vì đất nước Thấy đủ rồi Cái này quan trọng lắm đấy Những chàng trai dũng cảm đã hy sinh vì lợi ích của nước Mỹ. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của tôi ngày hôm nay. À, thưa các bạn, rồng bay chắc chỉ có trong truyền thuyết của chúng ta, nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn à, về cách à, về con rồng bay như thế nào. Nó là thực tế bay thực tế thì các bạn có tin được không? Nếu các bạn không tin thì hãy theo chân tôi nhé. Tôi sẽ chỉ cho các bạn xem à, thực sự lồng vai hôm nay tôi chỉ cho các bạn đó là một chú rồng à, ờ, được gấp thủ công bằng giấy thủ công một chú lồng bay rất là đẹp và chắc chắn là à, không làm phí thời gian của các bạn đâu à, thì cách gấp như thế nào à, và gấp có dễ dàng hay không thời gian gấp bao nhiêu phút thì uh, xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân tôi uh, tôi sẽ chia sẻ cách gấp uh, tạo ra một chú lồng uh, nó như thế nào và khi mình gấp xong thì liệu chú lồng có bay được hay không thì uh, xin mời các bạn hãy theo chân tôi uh, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn uh, về cách gấp uh, con lồng như thế nào thì uh, nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký để nhận video mới nhất và một lần nữa uh, xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân tôi uh, để đi gấp lồng uh, lồng bay như thế nào nhé như các bạn thấy ở trên màn hình thì uh, màn hình nhỏ đấy thì cách gấp thì cũng rất là đơn giản và gấp thì thời gian nó cũng rất là nhanh nhưng có một chút kỹ thuật khéo léo ở trong đây vậy kỹ thuật khéo léo ở trong đây là gì xin mời uh, uh, quý vị và các bạn hãy theo chân tôi để chúng ta cùng uh, uh, cùng xem video này và cùng thực hiện xem là chú đồng của mình nói như thế nào xin mời quý vị và các bạn hãy theo chúng tôi xin mời Thưa các bạn, để gấp được một chú lồng bay thì uh, chúng ta cần một tờ giấy như ở trên màn hình. Thì uh, các bạn hãy gấp theo tôi nhé thực sự ờ, gấp thì cũng rất là đơn giản còn ờ, các bạn nếu các bạn là chưa có giấy bìa thì các bạn có thể là ra nhà sách là ờ, nhà sách để mua nha các bạn thực sự là cái giấy màu thì nó cũng rất là rẻ mà không đắt đâu các bạn còn màu như thế nào và cách gấp như thế nào các bác thích màu gì thì các bác tự mua thì đó thì đấy bởi vì cái sở thích của mình thì chẳng ai giúp mình được đấy thì như các bạn nhìn trên màn hình thì ờ, như các bạn thấy thì ờ, cái gấp nó cũng đơn giản lắm ờ, không có gì là khó khăn cả các bạn cứ nhẩn nha gấp theo tôi thực sự là gấp thì nó cũng đơn giản mới đầu thì nhiều khi chúng ta cũng đang còn khó khăn chưa quen chúng ta cố gắng vuốt mịn các cái nếp gấp của chúng ta lại nhé, để nó tạo cái điểm cân bằng của chúng ta sẽ dễ gấp hơn cho sau này mới đầu thì ờ, cũng rất là dễ gấp nó cũng chẳng có gì là khó ờ, các bạn cứ để ý theo tôi gấp ở trên màn hình là được chúng ta cứ mỗi lần chúng ta gấp thì chúng ta cố gắng uh, miết nhẹ miết thật mạnh ở các cái đường gấp để tạo ra một cái đường nét như thế nha các bạn chúng ta cố gắng miết miết thật đẹp miết thật mịn cho tôi uh, gấp cái này thì không dành cho những bạn nào mà nóng tính chúng ta cần phải điềm tĩnh hơn đấy, tỉ mỉ hơn thì mới cho ra được một cái sản phẩm đẹp như ý của chúng ta vậy thì ờ, đấy như trên màn hình thì ờ, trên màn hình thì chúng ta cũng đã thấy chúng ta cũng đi được 1 phần tư quãng đường giấy thì ờ, giấy bìa ấy thì ờ, các bác nên ờ, chọn cái giấy bìa nó vừa mỏng vừa mềm thì chúng ta gấp thì nó sẽ đẹp hơn các cái đường gấp thì nó sẽ tuyệt vời hơn Đấy. chúng ta cần tỉ mỉ hơn rất là nhiều nha các bạn bởi vì gấp thủ công là để cho đầu óc thư giãn đôi tay khéo néo hơn chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho các bạn trẻ trẻ em nhé thì tôi mong rằng những video của tôi sẽ đem lại cho quý vị và các bạn có một cái khoảng thư giãn uh, thật là bổ ích Đấy, mong các bác có thật nhiều sức khỏe uh, như chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì uh, hiện tại thì các nếp gấp nó cũng chưa vào nhỏ lắm các đường gấp nó vẫn đang còn to thì uh, mong rằng chúng ta cần phải hết sức tỉ mỉ tí nữa ấy, thì ờ, chúng ta sẽ có càng về bé thì chúng ta càng phải ờ, càng khó gấp hơn nha các bác để gấp thì ờ, để gấp thì thực sự là nó chỉ nếu mà gấp hoàn thành mà các bạn gấp nhanh gấp quen gấp tay rồi ấy thì chúng ta chỉ cần gấp khoảng từ 3 đến 4 phút là xong chú lồng này là chú lồng có thể là bay lượn trên bầu trời được nhưng tôi đang review quay cho các bác xem thì uh, tôi đang gấp rất từ từ thì nó cũng vào khoảng đâu đấy tầm uh, hơn 10 phút gì đấy hơn 10 phút thì các bạn như các bác thấy trên màn hình thì chúng ta sẽ lộn la và gấp lại ở ờ, những chỗ nào mà các bác cảm thấy là nó Ờ, nó trôi đi nhanh quá mà các bác gấp chưa kịp thì uh, các bác có thể là dừng video lại hoặc tua lại để chúng ta xem nó kỹ hơn thực sự là giấy thì ờ, cái màu giấy thì tùy theo cái sở thích của các bác nhé nếu như các bác mà gấp uh, thích màu nào các bác mua màu đấy bởi vì giấy thủ công thì nó cũng có rất nhiều cái nhược điểm khi mà chúng ta ra nhà sách chúng ta mua giấy thì họ sẽ không ờ, đến đây thì các cái chi tiết thì nó càng ngày càng nhỏ lại vậy chúng ta sẽ cố gắng cứ từ tốn cứ bình tĩnh cứ nhẫn nha à, ờ, không đi đâu chúng ta vội cả nhá thực sự ngày xưa đi học thì ờ, tôi cảm thấy cái môn thủ công thì tôi cũng rất là yêu quý cái môn thủ công này bởi vì chính vì yêu quý môn thủ công này nên là tôi về rất hay bị ăn đòn bởi vì cái tội xé sách nha các bác như gấp thủ công thì ờ, chúng ta cũng biết nó cũng có rất nhiều cách để gấp và có nhiều cái để chúng ta gấp theo gấp bằng giấy thủ công nhá ta cũng có sẽ nhiều cái để chúng ta gấp và mỗi một cái cái để chúng ta gấp thì có một cánh gấp khác nhau Đấy. bạn nào mà gấp đẹp gấp nhanh gấp quen tay thì sản phẩm của chúng ta sẽ đẹp còn lần đầu tiên thì nói thật với các bác là gấp một lần đầu nó không đẹp được đâu chúng ta phải gấp nhiều lần chúng ta phải gấp nhiều lần và giấy chúng ta cũng phải gấp đi gấp lại nó hỏng nhiều thì chúng ta mới có một cái sản phẩm tốt được chứ còn nếu như ai nói rằng tôi gấp một lần là được luôn ấy thì thực sự là không có đâu nha các bác Đấy, không có đâu ta phải ờ, cố gắng gấp đi gấp lại nhiều lần mới có thì uh, mong rằng uh, nếu như các bác mà cảm thấy video này hay các bác ấn đăng ký để nhận uh, video mới nhất thì đến đây thì chúng ta cũng gần xong rồi các bác ạ thì uh, tôi uh, chúc các bác có những giây phút thư giãn thật là vui vẻ nếu các bác thấy hay thì cứ ấn đăng ký nha không phải ngại đâu Ờ, bây giờ thì các cái chi tiết càng ngày nó càng nhỏ lại thì đôi khi nó gấp thì cũng rất là khó khó gấp và cho nên là các bác ờ, cứ cố gắng tỉ mỉ chúng ta sẽ gấp thì uh, mong rằng khi uh, các bác xem video này xong thì các bác cũng có thể tự gấp cho mình được một à, chú lồng bay thật là tuyệt vời và đẹp nha các bác thì à, như năm nay dịch bệnh thì các bác cũng biết Việt Nam mình khống chế rất là tốt nên là chúng ta cũng có uh, thời gian có cơ hội được ra ngoài để đi làm việc làm những công việc của chúng ta yêu thích đấy là một điều rất mừng đấy như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì uh, hiện tại nó cũng uh, đang rất là hoàn thành ờ, như các bác nhìn trên màn hình thì ờ, thực sự là cũng các bác cũng chưa tưởng tượng được là cái chú rồng của chúng ta nó như thế nào thì các bác cứ nhận nha xem hết video thì chúng ta sẽ có một chú rồng tuyệt vời hơn nha các bác Đấy. Ờ, chúng ta gấp cái này thì ờ, đôi khi thì chúng ta phải dùng kéo để cắt tỉa để cho nó có cái này cái kia chứ còn một tờ giấy liền mà để một tờ giấy liền mà để có gấp được cánh này cánh kia rồi gấp những cái bé thì thực sự nó không gấp được các bạn chúng ta phải dùng kéo chúng ta cắt chúng ta tỉa thì uh, may la thì nó sẽ thành nhá chứ còn để mà nói mà gấp một tờ giấy mà gấp tách nó ra thì thực sự rất là khó chúng ta cần phải dùng kéo chúng ta cố gắng uh, miết thật mịn uh, các cái đường gấp của chúng ta gấp lại để sao cho nó tạo là cái đường nét thì uh, cảm ơn các bác đã xem video nếu như ờ, các bác thấy hay thì các bác ờ, đừng có ngại ngần gì hãy ấn đăng ký để nhận video mới nhất ờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp sau nha các bác ờ, xin chào